Okay, xin chào các bạn nhé Chào mừng à, các bạn quay trở lại kênh ẩm thực và cuộc sống của mình Hôm nay mình lại ừ, chăm sóc mấy con chó con các bạn Hôm nay à, cái, <clears throat> à, cái chó mình nó được ờ, hơn 20 ngày rồi Mình sẽ sổ run cho nó các bạn nhé Đấy, Cái làm như nào thì các bạn hãy xem hết video của mình Đây các bạn, mình có mấy cái gói thuốc sổ run hôm nay mình có mua các bạn Rồi mình sẽ sổ run cho nó Đây cái thuốc tẩy để run cho chó mèo đấy các bạn đặc trị sán dây tẩy run đấy. tên thuốc nó là pha cado gì đấy tên nước ngoài mình không uh, rành lắm nha các bạn nhé của cái công ty à, thuốc thú y Việt Nam này cái WHO đây đấy, có cả website và địa chỉ nhá. hạn sử dụng này đấy, lô sản xuất hạn sử dụng ở bên này là cái thành phần của nó là gói 2 gram 2 gram khối lượng 2 gram này cách dùng đều dùng hòa vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn nha các bạn nhé đấy 2 gram thì trên 5 kg thì trọng đấy, tẩy định kỳ 6 tháng lần cho con dưới 2 tháng tuổi mỗi tháng tẩy một lần đó, bây giờ thì mình à, sẽ tẩy run cho con chó cái gói này thì được 5 à, kg các bạn gói 2 gram nhưng mà được 5 à, kg thể trọng của chó mình sẽ phải cân mấy con chó lên để mình mình cân này mình ờ, cho nó uống thuốc nha các bạn nhé cân cái đàn cho con này mình lên các bạn để mình xem cái trọng lượng nó bây giờ cả cả cái chậu cái bì nó là 8 cân rưỡi các bạn 8 cân rưỡi thì cái chậu này nó được ờ, một cân thì là còn lại là 7 cân rưỡi 7 cân rưỡi như vừa nãy thì cái gói thuốc gói thuốc của mình ấy thì ờ, một gói được 5 cân các bạn nhé thì bảy cân rưỡi thì là được một gói rưỡi bây giờ bây giờ mình sẽ pha một gói rưỡi để cho năm con chó con này nó uống thuốc nha các bạn nhé đây bây giờ mình sẽ hòa một gói rưỡi này rồi mình sẽ đổ vào đây một gói này rồi thêm một phần hai gói nữa mình cân làm sao để cho nó được một nửa gói này thôi các bạn nhé một phần hai gói nó đúng cái tiêu lượng của nó ấy các bạn đó rồi tất cả này mình à, quay đều lên đây bây giờ mình sẽ mình sẽ căn cái tiêu lượng à, thuốc các bạn mình sẽ chia cho năm con chó này để nó uống thuốc à, sổ run đấy rồi mình uh, cho vào cái chiếc xe lanh này rồi mình bóp mồm nó ra để cho nó uống đấy các bạn cũng có thể là trộn vào cơm nếu mà nó dễ ăn nhưng mà mình làm này cho nó hiệu quả luôn đấy, nó ăn này nó ăn được không? À, ừ. rồi xong một em rồi rồi tiếp theo uh, em tiếp theo này rồi để, để, để từ từ bố bơm tốt đã Rồi, đâu đen nào. Đâu, đen ạ. À. đen sang đây uống thuốc sổ rồi. Con để con để riêng nó ra nhá, không lẫn uống. Cho con này vào đây đi. Con này uống chưa? Chưa. Con này uống miếng. Ê. Thương, Thảo, Thắng, Mạnh, Hùng. Đấy. Ừ, tên như thế đấy. Nó cũng rất uh, dễ uống các bạn, nó không uh, có gì là khó cả. rồi hai em rồi ba em nữa thảo, Ờ, ngoan con. Giờ đây cho bố. Bố con làm, bố con làm mà. Im im con. Kiếm tiền bố cho đâu không? Mai à, con này có vẻ bướng thế con đấy con à, từ từ dần dần nữa từng con một chó bây ờ, <clears throat> đàn chó này mình nó được hơn 20 ngày rồi các bạn con dưới con con dưới á con biết tôi vừa qua con đau miệng ai biết ai biết sốc cân sốc cân sốc cân mua rồi gần 28 cân thế á rồi ok ta phải dùng cái sao mà tăng cân thế lớn em này nó nào nó trong này cho cả đàn kia ừ biết luôn biết biết theo bố cho luôn kìa đây chủ À, cân cái đàn chó của con uh, beta các bạn Đây nó được 8 cân chiếm cân còn 7 cân 7 cân là một gói hơn một gói các bạn Đấy bây giờ mình uh, sẽ cho nó mà hơn cho con này nó uống thuốc Lần này thì mình uh, trộn luôn vào cái đồ ăn cho nó các bạn. Để trước thì mình ờ, cho trực tiếp vào mồm nó nhưng cái này thì mình cho vào cái đồ ăn cho nó ăn đấy các bạn. Thì mình mình nghĩ là nó dễ ăn đấy thì không cần phải bóp mồm nó ra. Cho trộn vào đồ ăn cho nó luôn. Cái này là cái chảo loãng nha các bạn nhé. Nào ăn nào ăn nào. Rồi, ăn này. Đi đi. này ừ. chủ này. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ăn. ừ, ôm xuống cho nó ăn con ăn đây con ba nó mới tập ăn thôi các bạn cho nên nó cũng chưa quen Rồi, ăn đây con ăn đây con ăn đây con ở bếp ăn rồi thì các bạn chỉ cần trộn vào đồ ăn cho nó thôi để là nó ăn là nó sổ được run ra nó quen dần rồi con gần một cân lứa này của con beta nó đẻ sau các bạn đẻ sau con kim chi khoảng 6 ngày con này nó nhỏ nhỉ cho con kia vào con con này đâu mày đang ở đây mày à, sổ run định kỳ thì các bạn à, hai tuần các bạn sổ run lại một lần nhé đây mình đang à, sổ run cho nó để cho nó khỏe mạnh nhẹ nhàng thôi à, con này nó no rồi sao ừ, no rồi thôi